Các vâng, các bạn, hôm nay tiếng Trung trời VN sẽ đến với các bạn với một cái phần rất khó trong tiếng Trung đó là phần lượng từ. Phần lượng từ thì nó thực sự là rất phức tạp. Nào, nó, nếu mà khi chúng ta mới bắt đầu học thì chúng lượng từ cưa đất đúng không? Ừ, ví dụ ý cơ đấn, ý cơ lão sư, à, một con người, một ông thầy giáo, ý cơ xuyên sân, một cậu trò. Thế nhưng mà đến khi mà <laughs> chúng ta học cao lên thì lại có những cái lượng từ khác nữa mà tức là mỗi một cái danh từ nó có, có, có thể có một cái lượng từ khác khác biệt. Đó thì đến lúc đấy là các bạn gặp khó và đến lúc đi thi HK chẳng hạn thì một số trong một số đề chọn ABCD nó cũng đưa ra một số lượng từ thì mình phải chọn mà lượng từ nào đi cùng danh từ nào đúng chưa thì không phải là ai cũng nắm được và đấy nó giống như động từ bất quy tắc trong tiếng Anh nó rất lỏng ngoằng dây điện rất khó đấy. thế bây giờ chúng ta có thể vượt qua được nó không có chúng ta trên tay tôi đang cầm một cái quyển là quyển là lượng từ trong tiếng Trung thì chúng ta phải học từ từ thôi tôi cảm thấy quyển này rất thú vị chúng ta cứ học từ từ từ từ mỗi hôm ta làm cho khoảng bốn trang đúng không ba bốn trang thế là dần dần chúng ta hết cái số lượng từ và cái này nó không thể là nhanh chóng được uy sư chứa cụ tá dục tóc tắc bất đạt chúng ta phải từ từ mà đúng từng ngày từng ngày học tiếng trung cứ gọi là giỏi được thì cũng phải từng tính bằng năm đúng không ạ thế thì cái này nó là giải quyết như thế ví dụ nhá mình thử xem trong này nó phân như thế nào quyển này nó phân ra theo kiểu là một cái từ điển alpha b ví dụ nhá pỉ chẳng hạn à, thì nó gần đầu đấy xong rồi pen dần dần dần ra sau chẳng hạn đấy và đến chữ D thì nó sẽ có túc chẳng hạn những cái lượng từ đằng sau thì nó theo phân theo alpha b thì rất phù hợp cho các bạn à, thì ví dụ như là khi mà xem xong quyển này thì các bạn sẽ biết được là à, ít chén một món tiền đúng không ít bả là dành những gì cầm nắm được ít bá sản một cái ô ít bá phủ sự một cái búa ít bá táo sự một con dao đúng không Đấy. thì cuốn này nó giải quyết cho bạn tất cả những vấn đề đó bả là lượng từ vựng gì có thể cầm nắm được ví dụ cái ô ít bá sản 一把斧子một cái búa à, một bà táo chữ con dao đấy thế thế hoặc là ipn e là một lần đúng không à, chính nhỉ trai xuôi ipn xin bạn hãy nói lại một lần nữa đúng không ừ. Ừ, hoặc là uh, bẩn chẳng hạn đúng không bẩn là lượng từ sách và tạp chí từ điển đúng không ví dụ y bẩn su một quyển sách y bẩn sứ điển một quyển từ điển y bẩn trá chữ một quyển tạp chí cái này nó sẽ giải quyết tất cho bạn về vấn đề lượng từ và vấn đề khó được giải quyết bằng quyển sách vậy là xong ừ. vậy thì về vấn đề mua thì bạn có thể mua ngay lập tức ngày mai bạn có thể qua quầy địa tân của tiếng trung vn số 10 ngõ 156 Hồng Mai bạn có thể hoàn toàn mua được cuốn này à, hoặc là bạn có thể chuyển tiền vào tài khoản của bên tiếng trung vn à, bạn cũng có thể mua được cái, cái cuốn này cuốn này giá của nó là 80.000 đồng à, nếu các bạn ở trong Sài Gòn Nghệ An hoặc các tỉnh khác thì chúng tôi sẽ chuyển qua đường bưu điện và các bạn sẽ phải trả thêm phí tiền à, chuyển và cụ thể thì các bạn sẽ truy cập à, vào tiếng trung.vn hoặc là gọi điện trực tiếp đến à, số hotline của chúng tôi đó là tiếng trung.vn 09 bốn 4400 và các bạn sẽ được tư vấn đầy đủ về việc mua cuốn sách này à, các bạn đừng nên mua một cuốn mà còn nên mua một bộ mà các bạn cần chúng tôi có thể gửi lên cho các bạn các cái cuốn sách mà nó phù hợp với những người mới học tiếng Trung à, ví dụ như cuốn này à, tự học tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng bạn nào làm văn phòng thì sẽ dùng cuốn này nó đầy đủ về các cái um, à, học hành trong công ty làm sao thăng tuyển người như thế nào các luật lao động như thế nào à, hợp đồng như thế nào Đấy. hoặc là một nữa dành các chủ đề tiếng Trung lại có cả tranh nữa rất thú vị nó có cả chanh và nó nói cho mình đầy đủ các cái ví dụ như các món ăn của Trung Quốc cả thì có chanh thì mình cũng nhìn hướng dẫn có phiên âm mà có chữ hán đầy đủ thì nó cũng có thể các bạn cần đến hoặc là như cuốn này ờ, dành cho nhân viên bán hàng tiếng trung ngành nhân viên bán hàng hoặc như cuốn này là cuốn tập viết chữ hán à, vừa rồi thì tôi vừa mới review cho các bạn một chút về cái lượng từ trong tiếng trung và chúng ta chỉ cần có một cuốn sách nhỏ chúng ta giải quyết rất tiền vấn đề lượng từ luôn à. Tính Chu chào biết là chúc bạn học tiếng thành công